我了个西干嘛你打？我个西那个西，我了个你打。cứ na ka chỉ na la ni ka xin na tề cứ la na tề bài thánh thơ hôm nay bài thứ hai mươi tám có tựa đề thế gian chuyển đời chuyển đời thế gian vỡ hài kịch không hơn không kém vỡ tuồng chữ bi đó là bi kịch của người trần thế sanh già bệnh chết mấy ai lọt được mà chẳng dám buông con ơi chuyện người cười ra nước mắt giống như vọng tưởng đổi bướm bắt hoa làm cho thân tàn hồn phách quỷ ma ai ơi cuộc sống giống như cây đèn treo leo trước gió cái chết vô thường mà sao bám chấp con người ngã vấp cũng bởi lòng tham biến đời khỏi tạc thành của riêng mình cho nên bám chấp vào điều không tưởng nào giàu nào danh nào quyền nào chức như bóng xà phòng tán trong phút chốc chỉ có người ngốc mới bám vào đời cho nên chuyển đạo của phật thích ca để cho nhân loại phá chất u mờ thoát ra cảnh tối ai ơi sám hối là việc phải làm trong thời gian tới cái chết nơi nơi khắp nơi đen tối một màu tán tóc người giàu cũng khóc bởi trời đã quyết không thể đợi chờ phút giây nào nữa bạo loạn chiến tranh là cơ hạ mà chuyện của thế gian đến đây tạm dừng